À, xin ờ, chào quý đại lý và quý khách hàng à, Hôm nay hàng nhập khẩu hóa Âu lại làm tiếp video này à, giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng à, hai loại ăn cung như hàng mưu hoàng hoàn à, có thể nói là rất à, tốt hiện nay trên thị trường và được à, đông đảo người tiêu dùng à, đón nhận à, thì à, hai loại này thì là một thôi nhưng được à, thiết kế bởi hai cái quy cách à, bao bì khác nhau một loại là hộp gỗ còn một loại là hộp giấy yeah dạ thì nó là An Cung Lưu Hoàng hoàng yeah, ờ, Corin uh, ờ, Wu Quang yeah, ờ, Chiêu Sim Quân yeah. hàng này thì uh, của công ty uh, rất nổi tiếng là công ty trách nhiệm hạn này Bio uh, Apecon yeah. Dạ. thì hôm nay uh, hàng nhập khẩu Âu sẽ giới thiệu uh, quý đại lý uh, chi tiết về uh, hàng hóa này cũng như là cái công năng hướng dẫn sử dụng yeah. Dạ. thì đây là một trong khoảng uh, gần 30 loại ăn cung ngưu hoàng hoàn mà hàng nhập khẩu ở Âu đã phân phối trên thị trường Việt Nam trong à, nhiều năm gần đây. Đã. Dạ, hàng này thì có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, công bố, đã, dạ, VAT. Đã. Dạ. Thì trước khi mà nghiên cứu về cái à, sản phẩm này chúng ta mới tìm hiểu qua một chút là cái à, cái cái, cái công dụng của nó đã. Thế thì cái ăn cung ngưu hoàng hoàn này ấy, thì người Việt Nam mình còn có nhiều cái cách gọi khác nhau. Ví dụ như là ngưu hoàng thanh tâm này, ngưu hoàng thanh tâm nguyên này, hoặc là vũ hoàng tĩnh tâm này Đấy. thì ăn cung yêu hoàng hoàn này quy cách eh, nó có khá nhiều loại ví dụ như là loại mà thuốc chẳng hạn của Trung Quốc eh, là, là, cái hộp màu đỏ mà của đồng nhân đường ấy thì cái loại đấy là dùng để chữa bệnh thế còn những cái sản phẩm này là thực phẩm chức năng yeah. có tác dụng là phòng chống thôi chứ còn lại là không có tác dụng để chữa bệnh thì à, khi nhắc đến ăn cung ấy, thì người ta thường à, nhắc đến cái công dụng liên quan đến cái phòng ngừa và hỗ trợ điều trị những cái tai biến mạch máu não yeah. Dạ hay hàng trăm năm nay rồi thì người ta dùng cái sản phẩm ăn cung này để trị những cái cái cái hỗ trợ điều trị những cái cái cái, cái chứng à, rất là nặng cho cơ thể ví dụ như là liệt toàn thân này liệt tay chân này khó nuốt này à, các khiếm khuyết về ngôn ngữ hôn mê tâm thần tê liệt ở à, mặt vân vân thì những cái đấy những nhiều năm trước mà không có những sản phẩm này chẳng hạn là các cụ là rất là hay bị tai biến như vậy yeah thế thì ngoài ra thì còn có những cái tác dụng ờ, khác nữa trong việc ờ, hỗ trợ những cái chức năng điều trị ví dụ như chứng ờ, các chứng như cao huyết áp chẳng hạn này tim đập nhanh này khó thở tinh thần bất an hoặc là ví dụ như là đau cái đau co giật cấp hoặc là mãn tính bất tỉnh nhân sự rối loạn thần kinh thực vật thì người ta cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm ăn cung như hoàng hoàn này để hỗ trợ điều trị rất là tốt yeah. Dạ. nhưng mà nhắc đến cái công dụng chính nhất thì người ta vẫn nói rằng là nó nó giúp cái ngăn chặn cái tình trạng mà tắc mạch máu não yeah. Dạ. hỗ trợ điều trị cho những người mà bị ờ, rối loạn tiền đình đau đầu ở ờ, phụ nữ tiền mãn kinh hoặc là thiếu máu não yeah. thế thì khi nhắc đến cái tai biến ấy, thì mình phải tìm hiểu kỹ một chút nhưng không có cái sản phẩm này mà dùng lung tung thì cũng không được mặc dù nó là thực phẩm chức năng yeah dạ. thì cái tai biến mạch máu não thì người ta còn còn có tên gọi khác ví dụ như là đột quỵ não này đấy thì nó là một cái hiện tượng mà một cái bệnh tình trạng bệnh lý mà khi cái việc cung cấp máu à, lên một phần của bộ não nó đột ngột bị ngừng bị ngừng trệ Đấy. thế thì tai biến mạch máu não là nó, người ta chia làm hai loại trong y học thì người ta chia làm hai loại là nhồi máu não nhồi máu ở đây có nghĩa là do nghẽn nó tắc mạch đấy yeah. À, và loại thứ hai là chảy máu não chảy máu não cái này có nghĩa là vỡ mạch đấy thế thì ở cái trường hợp thứ nhất là nghĩa là cái người mà có nguy cơ hoặc là tiền sử tách mạch mạch máu não ấy, thì mới sử dụng được cái cái này thế còn những cái trường hợp mà chảy máu não nghĩa là vỡ mạch ấy, là tuyệt đối không được sử dụng nữa Đấy. thế nếu mà mạch tắc mạch mà vỡ mạch máu mà sử dụng cái an cung này hạn là rủi ro rất là lớn thế thì à, cái công năng của nó thì khá là nhiều thì hàng nhập khẩu Âu sẽ đính kèm cái cái cái, cái đường link Ờ, về hướng dẫn sử dụng chi tiết cái sản phẩm này thì quý vị ờ, có thể đọc ở trên cái đường link đó. Rồi, thứ hai là về cái ờ, thành phần cấu tạo. Yeah dạ. về thành phần cấu tạo nhưng mà trước khi về cái thành phần cấu tạo thì mình đi qua cái hình thức của hai cái sản phẩm này đã yeah. Dạ. thì đây là cái sản phẩm hộp gỗ thì nó có 10 viên ở trong này thì mỗi một viên thì theo cái quy chuẩn mặc định của các nhà sản xuất Hàn Quốc không chỉ là hãng này mà nhiều hãng khác nữa là cứ mỗi một viên là 3,75 gram Đấy. thế thì có những loại như là hộp ờ, gỗ hộp gỗ hoặc hộp giấy 10 viên này Đấy, ví dụ hộp giấy là những cái hộp như này Đấy. của các hãng khác đây là của Quang Đông thì là 10 viên Đấy. còn đây hộp giấy này nhìn to thế này thôi những là, là 10 viên và trọng lượng thì cũng là 37, 3,75 à, gram Đấy. Tí nữa sẽ bóc ra cho quý vị à, nhìn chi tiết đằng trong thì hộp gỗ nó rất là đẹp đây là tên của sản phẩm là Corin Hùng Hoang chiếu sim quân đây thiết kế một cái khóa bằng ờ, con rùa ờ, hết sức là xinh nó như này thôi nhưng mà không không bị gì đâu à. đây là tem của nhà sản xuất đây là cái đằng sau cái đằng sau có hai cái lẫy giống như cái hộp này khá là đẹp sang trọng đây là các ờ, thông tin bằng tiếng Hàn thì đây đây quý vị có thể nhìn thấy cái hướng dẫn sử dụng đây đây là cái ngày sản xuất và hạn sử dụng đây Hot Snow này là số số cái này là số uh, lô này cái này là ngày sản xuất này ngày sản xuất là 25 tháng 6 năm 2019 Đấy. thế thì cái hạn sử dụng của Hàn Quốc là đọc ngược nghĩa là năm bốn số đầu tiên là năm hai số tiếp theo là tháng và hai số cuối cùng là ngày nên là sản xuất ngày 25 tháng 6 năm 2019 và expiry date là ngày hết hạn là ngày 24 tháng 6 năm 2022 à. thế còn là đây là mã số mã vạch yeah thế thì cái mã số này là do người đọc cho người đọc còn cái mã vạch này là cho máy đọc yeah. Dạ. thế thì cái tác dụng của cái mã số mã vạch này nó chỉ có cái tác dụng là để chỉ cái xuất xứ hàng hóa thôi mã số mã vạch này là hoàn toàn không nhận biết được là hàng thật hay hàng giả nhé dạ, hiện nay là một số uh, website người ta thông tin rằng là ít cái mã số mã vạch này là biết hàng thật hay hàng giả thông tin như vậy là hoàn toàn không chính xác yeah. Dạ. mã số mã vạch là hoàn toàn không phân biệt được hàng thật với hàng giả yeah hàng thật hàng thật hay hàng giả ở Việt Nam mình là một là thì mua với nhà phân phối uy tín dạ, hai là 50 50 thế còn ờ, về cái, à, một lát nữa sẽ đây đây đây là hộp gỗ này ở đây là hộp giấy thì sẽ bóc ra cho quý vị ờ, nhìn ờ, thực tế hộp giấy có niêm phong đây đây là hai cái niêm phong hai đầu của nhà sản xuất đây là cũng hướng dẫn mặt sau của hộp giấy ở đây cũng là ngày à, đây là số lô này ở đây là ngày sản xuất này 17 tháng 3 năm 2020 dạ. thì cũng ờ, mới nhập về Việt Nam được à, hơn một tháng 16 tháng 3 năm 2023 đây là cái hạn sử dụng ở đây là cái à, mã vạch đây dạ. ba cái số đầu tiên là chỉ mã quốc gia 880 là là mã của Hàn Quốc yeah, dạ, bất kỳ một cái sản phẩm nào mà Ờ, mã vạch là 880 thì có nghĩa là xuất xứ Hàn Quốc 90133 ờ, 90133 đây là mã của doanh nghiệp mã của công ty Apogon này à, Apegon này thế còn 5825 thì ba bốn cái số này là số là mã vật phẩm là mã của, của cái sản phẩm này này và số cuối cùng là số để kiểm soát được uh, tính toán bằng một thuật toán qua năm bước rất là rắc rối yeah. Dạ. đây là cái mã mã vạch yeah. Dạ. mã số mã vạch Đấy, thứ hai là về cái thành phần yeah. Dạ. thì nguyên tắc của đã là nhắc đến ờ, các sản phẩm thực phẩm chức năng thì phải nhắc đến ờ, các thành phần của sản phẩm yeah. Dạ. thế thì quý vị có thể nhìn thấy đây này yeah. Dạ. đây là nhân sâm này nhân sâm là 112 ờ, mg này Đấy. đây là, đây là cam thảo này cam thảo là 225 mg này à, sơn dược này 322 này gia kiều này gia kiều là 79 này thế rồi là đương quy này đương quy là 71 ờ, mg này thế này là đi 72 ờ, mg đây là này là quả mơ Đã. Dạ. chiết xuất từ mơ này là 72 mg rồi là 72 mg này đây là thực thực dược trắng này Đã, dạ, thực dược trắng 72 mg đây là mạch môn này mạch môn là loại rất là hay à, bây ờ, đây là 72 mg đây là hoàng cầm này hoàng cầm 72 mg này ờ, đây còn này là phục linh này phục linh là 56 mg này ờ, rồi xuyên khung này xuyên khung là 56 mg đây là hàm lượng ngưu hoàng này cái này là quan trọng bậc nhất này 14 mg đây là hàm lượng ngưu hoàng này à bây giờ là à, cái này là mật ong này mà 1650 mg đây là mật ong này 76 mg đây là nhung hiêu cái này là nhung hiêu này nhung hiêu là 76 mg này 76 mg này là nhung hiêu rồi này còn là 11 cái này 11 cái này 11 cái này 11 mg này là đây là các đây là các phụ liệu này cái này là glycerin này là 11 này à, cellulo này là 11 này mg này canxi này à, canxi 11 mg này Đấy thế 112 mg đây là cái này là thông hoàng này thông hoàng 120 112 này thần cốc này à, thần cốc thần cốc 112 này thông hoàng 112 này à, 56 mg đây là thái hồ thái hồ cũng là một trong những cái cái cái, cái dược liệu cực kỳ quan trọng của ngưu hoàng thế còn 45 mg này là long não này à, ngưu hoàng nào cũng có long não hết yeah đây là, là cái này là đi uh, dịch dịch là gì nhỉ dịch là bách liêm này là bách liêm là 37 mg này à đây là, là 10,6 mg này đây là đường này đường này là 10,6 mg này 79 à, mg à, này cái này là cái cái cái cây keo này. Dạ. keo còn còn cái này cái này là đi một um, là đại đậu hoàng quyền đại đậu hoàng quyền là là 79 mg này yeah. Dạ. Đấy. bây giờ là kim bạc kim bạc là 0,4 mg này yeah. Dạ. phòng phong phòng phong là 72 mg này à, bạch chuột này 72 mg này à, càn cương càn cương là 37 mg này và cái cất cánh à, cất cánh là 56 mg đấy thì đây là các à, thành phần của ngưu hoàng thanh tâm đấy. ăn cung ngưu hoàng hoàng đấy. đây là những cái hướng dẫn sử dụng thông tin của nhà sản xuất thì à, hai cái hộp này thì quy cách à, tương tự như nhau và thành phần thì cũng giống như nhau thôi đấy. đây quý vị có thể nhìn thấy đây thành phần như nhau hết cái khác nhau là cái hộp gỗ và hộp uh, giấy bây giờ là mình xem uh, chi tiết trong này nhỉ xem cái sản phẩm cụ thể nó thế nào nhỉ này phải bóc ra này đây niêm phong nhà sản xuất ở đây chúng ta sẽ bóc một cái này ra xem nhé đây mình ờ, bóc một cái ờ, hộp gỗ ăn tinh du hoàng hoàn thế thì quý vị nhìn qua thấy cái hình thức đây gồm có 10 viên 10 viên hoàn được ờ, đóng bọc trong cái cái cái, cái hộp rất là đẹp yeah, có niêm phong đầy đủ 1 2 3 4 5 hai hàng là 10 viên thế thì nhìn viên rất là to yeah. mà trọng lượng 3,75 viên yeah. à, 3,75 gam đây là một cái viên của gỗ thì đây là nhìn cái ờ, mặt của nó quý vị thấy có hình con rùa có cái thông tin sản phẩm Colin vùng hoàng Trịnh siêu quân cực kỳ đẹp luôn đây là tem ờ, niêm phong của nhà sản xuất cái này chưa bóc Đấy, hạn sử dụng là vừa ở ngoài hộp nhưng mà vừa dán luôn trực tiếp ở trên cái sản phẩm luôn hạn sử dụng là 26 24 tháng 6 năm 2022 yeah. Dạ. Thế thì trong trong này là chứa một viên 3,75 ờ, gram nhẹ kỳ lịch sự à? à, công nghệ in ấn là bao bì của Hàn Quốc thì phải nói là tuyệt vời à, không thể chê điểm nào được rất là thanh lịch à, cái hộp này mà dùng xong là là sử dụng thêm được hàng à, nhiều chục năm nữa Đấy. cái này mà có nhẫn có vàng biết bỏ vào trong cái hộp này đậy lại nó đẹp đây, đây là hộp gỗ này à, rồi à, chúng ta sang hộp giấy rồi à, chúng ta mở một cái hộp giấy ra đây là cái lớp uh, giấy uh, bọc ở ngoài tránh xước yeah. công nghệ in ấn như thiếp mời yeah. mạ vàng quý vị có thể nhìn thấy nó cũng ờ, tương tự như cái sản phẩm trong hộp gỗ cực kỳ đẹp luôn Đây, quý vị thấy nó cũng tương tự như này như trong này chứa một viên hoàn để trọng lượng là 3,75 gram in cực kỳ sắc nét yeah. in, in in in chìm in chìm Đấy, dùng tay cạo cũng, cũng không thể xước được yeah. này là tem niêm phong của nhà sản xuất hạn sử dụng là 16 tháng 3 năm 2023 Đấy, thế là một ờ, số lưu ý khác đối với cái sản phẩm an cung như hoàng hoàn này là một số những lưu ý khác như thế nào yeah. Dạ. Ở ờ, lưu ý khác đầu tiên đấy thì cái thành phần sản phẩm là khi nãy mà hàng nhập khẩu Âu đã trình bày với quý đại lý ờ, và quý khách hàng ấy là nắm được rồi thì trong này có những cái một số những cái thành phần là là là chỉ để dùng có, có tính chất là hỗ trợ các hoạt động chữa bệnh à, hiểm nghèo chứ thông thường mà chúng ta sử dụng là nó cũng có độc tố đối với cơ thể cho nên là cái lưu ý thứ nhất là tất cả những người mà có cái dị ứng đối với bất kỳ cái thành phần nào trong cái sản phẩm mà vừa trình bày trên đây này Đấy. ví dụ như là nhân sâm cam thảo này, sơn dược này da cừu đương quy quả mơ thực dược trắng bạch môn hoàng cầm phục linh xuyên khung à, ngưu hoàng Đấy, cái 14 mg là ngưu hoàng này à. đây này Đấy, ngưu hoàng đây là 14 mg đấy thì đây là thành phần ờ, chính nhất của cái, cái sản phẩm này đấy. Dạ. Ờ, nhung hiêu nhung hiêu thì hơi nóng một chút mật ong dạ, thần cốc ờ, thông hoàng này thái hồ long não bách liêm đại đậu hoàng quyền kim bạc cây keo này phòng phong này bạch chuột càn cương để cất cánh đấy một số những cái cái cái cái thành phần chính đấy thì còn ngoài ra cái phụ liệu thì chắc là cũng không thành vấn đề lớn phụ liệu thì nó có glycerin hoặc là cellulose hoặc là canxi à thì những cái, cái bất kỳ cái thành phần nào mà trong này mà quý vị à, có tiền sử dị ứng ấy, thì không à, được à, sử dụng dạ. cái thứ hai nữa là ừ, những người mà đang đang mắc các bệnh mà liên quan đến chảy máu tại vì cái này nó có tính chất là thông mạch thông máu mà cho nên là nếu mà các mắc bệnh chảy máu hạn máu khó đông vân vân thì không được sử dụng cái này yeah. Dạ. hoặc là đang đang sử dụng cái thuốc chống đông máu thì không được sử dụng ở phụ nữ có thai là cũng không được dùng cái này thế thì ờ, cái hướng dẫn sử dụng đối với hai sản phẩm này thế nào thì đối với với với người lớn mà sau tai biến đấy có nghĩa là bị tai biến rồi yeah. Ờ, bị tai biến mà chụp CT cắt lớp thì bác sĩ kết luận là do tắc mạch đấy thì dùng được cái này chứ còn bác sĩ mà mà mà, ờ, kết luận là do vỡ mạch thì sau đó cũng không không dùng cái này yeah. thì đối với những người mà sau tai biến hoặc là bị cái hội chứng liên quan tiền đình này hội chứng động mạch vành thì cứ uống ờ, một viên trên một lần ờ, trên một ngày nghĩa là mỗi ngày một viên uống một lần nhai trực tiếp hoặc là pha với nước ấm thế nhưng mà tốt nhất là hạn thì cứ ờ, nếu mà không bị méo mồm hoặc là khả năng nuốt tốt ấy, thì tốt nhất là cứ nên ngậm tất cả các viên hoàn của của của Hàn Quốc hoặc là nói chung là viên hoàn đông y nói chung thì để sử dụng tốt nhất chẳng hạn là tốt nhất là cứ ngậm và cho nó tan dần trong miệng dạ. thì đấy là đối với những người mà đã có cái tiền sử bị à, tai biến thế còn những cái người mà uống để phòng chống ấy à, ví dụ như là bị rối loạn tiền đình này đau đầu thiếu máu não và tiền mãn kinh à, vân vân thì cứ sử dụng là khoảng 2 ngày dùng một viên thì mỗi một đợt thì có thể dùng sử dụng khoảng 5 hộp như này dạ. Thế nhưng mà tốt nhất là hạn là riêng những cái sản phẩm này là cũng cũng không nên là tự ý sử dụng theo cái liều lượng mà nên tham khảo cái thông tin từ bác sĩ yeah. Dạ đối với một số những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân ờ, già hoặc là bị huyết áp cao hoặc là bệnh nhân mắc bệnh về tim hoặc thận phủ thủng hoặc là đang ờ, đang sử dụng ờ, thuốc để điều trị thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ tham khảo ý kiến của bác sĩ và dược sĩ trước khi sử dụng thế còn những cái trường hợp mà bệnh nhân mà sử dụng cái sản phẩm ăn cung như hoàng hoàn này cho cái mục đích là hạ huyết áp ấy, thì cũng nên sử dụng theo cái chỉ định của bác sĩ dạ tại vì là thông thường những bệnh nhân đấy là đang sử dụng những cái huyết thuốc để hạ huyết áp khác dạ. nhưng mà sử dụng thêm cái sản phẩm này nữa là phải hỏi tốt nhất tóm lại là tất cả những cái trường hợp mà đang sử dụng các thuốc điều trị dạ. mà muốn sử dụng sang cái sản phẩm này thì cần phải hỏi thêm yeah, bác sĩ là một ờ, số những cái trường hợp khác những cái người ví dụ như là suy giảm các chức năng gan thận yeah. Dạ. suy giảm chức năng gan thận là phải cẩn thận là khi sử dụng những cái sản phẩm này thế còn à, về cái à, hạn sử dụng thì lúc nãy thì quý vị đã xem rồi yeah. Dạ. và lưu ý thêm một chút là cái sản phẩm này là nó không phải là thuốc và không có tác dụng để thay thế thuốc chữa bệnh cho nên là nếu mà à, đang bị bệnh rồi hoặc là thể, thể nặng dạ, thì cần phải sử dụng thuốc chữa bệnh và hỏi ý kiến bác sĩ nó có thể kết hợp thêm cái thực phẩm chức năng này để hỗ trợ các hoạt động điều trị cho nó tốt chứ còn nếu mà bị bệnh hạn mà dùng cái này để mà chữa được bệnh thì là không không chính xác dạ, thì không thể chữa được bệnh thế thì hàng nhập khẩu ở Âu có thông tin như vậy thế thì hiện nay thì hàng nhập khẩu ở Âu đang ờ, phân phối ờ, rất là nhiều các sản phẩm từ chính hãng của An Cung như Hoàng Hoàn của của Hàn Quốc thì trong đó là có các sản phẩm như là 60 viên hộp gỗ hộp giấy của Samsung Phạc Ma hoặc là 30 viên của cũng của Samsung Phạc Ma là 10 hộp 10 viên của Quang Đông Đấy. 10 ờ, viên của Quang Đông này hộp màu đỏ như thế này hoặc là các hộp bằng ờ, có chai nước yeah. Dạ. như là chai dạng nước ở đây là dạng là ờ, viên hoàn thế còn có những loại là chai dạng nước nữa ờ, khá là nhiều các sản phẩm khác nhau Đấy, quý vị có thể vào website của hàng nhập khẩu Á Âu à, tên miền là hàng nhập khẩu Âu vn hoặc là sâm nấm linh chi vn Đấy, thì thế có thể thấy là rất nhiều các sản phẩm khác nhau của của của à, về ăn cung mà hàng nhập khẩu Âu đang nhập và phân phối đây là dạng nước này dạ là hàng Quang Đông đây là viên đây là hộp màu xanh đây dạ. là tặng 60 viên 30 viên đây dạ. cũng là hộp gỗ của các hãng khác yeah. Dạ. đây thì trong đó là có thể nói là thị trường trong nhiều năm nay là nổi tiếng bậc nhất là chính là cái ăn cung như hoàng hoàng Samsung này Samsung Gun J1 này thì đây là một cái sản phẩm hàng nhập khẩu cũng đã có một cái ờ, clip thì ờ, trình bày về cái sản phẩm này rồi lượng view rất là lớn 24.000 ờ, lượt truy cập về cái sản phẩm này Đây, quý vị có thể xem cái video đính kèm theo sản phẩm và công dụng của từng loại một thế thì quý vị có thể xem ờ, lưu ý thể sử dụng ờ, mua các sản phẩm 60 ờ, viên hoặc là 30 viên hoặc là 10 viên như này có loại là hộp ờ, gỗ hộp giấy đây như thế này là hộp gỗ biếu tặng là rất là lịch sự yeah. hộp giấy và nó có tất cả đều có kèm theo túi hết nhé dạ. yeah. đều có kèm theo túi hết cũng như là cái sản phẩm này thì cũng có túi kèm theo túi kèm theo rất là lịch sự hơi to tí này quý vị thấy này biếu tặng rất là tuyệt vời này có thông tin này đây là bio uh, ờ, apicol là công ty sản xuất Đấy. Thế còn đối với hộp gỗ mình có cái túi như thế này túi màu xanh đây như thế này à, có một cái bọc nhé đây có một cái bọc như này để đảm bảo tất cả các hộp đều có cái bọc như này hết để đảm bảo đỡ xước à, ờ, quý vị có thể nhìn thấy này đây tất cả các hộp mà gỗ là đều có bọc mà hạt nổ yeah. Dạ. thì bình thường thế này thôi nhưng mà khi bọc khi mà, mà vận chuyển đi thì hàng nhập khẩu sẽ dán ờ, dán cái, cái băng dính ở đây à, của quý vị nào cần có tem niêm phong thì hàng nhập khẩu sẽ dán ờ, niêm phong ở đây thì thế này Đấy. hết sức là lịch sự Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rất là tuyệt vời yeah. Dạ. rồi hàng nhập khẩu Âu ờ, xin chào quý đại lý và quý ờ, khách hàng dạ, xin ờ, hẹn gặp lại ở những video sau à, xin quý vị đại lý và quý khách hàng vui lòng like để chia sẻ rộng rãi video này đến cho những người thân của mình để biết sử dụng cái sản phẩm tốt và bấm vào đăng ký để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo mà hàng nhập khẩu Âu sẽ đăng lên trên mạng nhé xin trân trọng cảm ơn